Can you come Hi, xin chào tất cả các bạn nhé Mình là Thành DG đây Và hôm nay là đã sang mùa 14 rồi Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 Đã sang bước sang mùa 14 rồi Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng Nagrod cho mọi người xem nha về ở cái phiên bản mùa 14 này thì Nacrot nó sẽ bộ trang phục b-boy công nghệ sẽ có hiệu ứng đẹp hơn và hình ảnh Nagelot sẽ được thay đổi mọi người ạ. À. Đó, nó sẽ có thêm hiệu ứng màu hồng hồng tím tím nữa gì đấy. À màu tím mọi người ạ. À. Đấy, đẹp chưa? Và cái chiêu của nó nước thì cũng uh, không được không được uh, nói chung là chiêu cái phiên bản chỉnh sửa này thì ừ, nó đẹp nhưng mà kiểu nó nó không mượt bằng cái mấy cái phiên bản mùa trước ấy kiểu mình cảm giác là như vậy còn không biết mọi người thì thấy như thế nào hiện tại mạng mạng nhà mình thì nó hơi bị nát ừ, nên mọi người xem nó giật giật thì mọi người thông cảm cho mình nha rồi bây giờ mình sẽ farm farm con bùa đỏ farm xong con bùa đỏ này hiện tại mình đang neo lanh ờ, tinh anh nha mọi người nha đó ui đủ ghê thế nhỉ mít tên bạn đánh ghê thế nhở để ma lốc mở combat để mình bay vào thôi vì con na này đầu game thì phải farm nhiều anh em ạ thì nó mới khỏe được còn nếu mà ít farm thì nó sẽ là này yếu chuẩn bị blue nó la mình sẽ nhân cơ hội đợi blue nó la và cướp luôn này đấy blue nó la rồi Đây anh em cướp blue là 2 phút 34 Anh em căn tầm khoảng 2 phút 20 2 phút 20 xong anh em sẽ qua để cướp cướp tiếp ờ, bùa đỏ của nó Mình xin lỗi mình nói nhầm bùa đỏ nha em Ngọc và Ngọc con này thì mình nên cho nó làm à, uh, 10 viên tỷ lệ trí mạng ngọc ờ, đỏ 10 viên hút máu và 10 viên công vật lý và xuyên giáp đấy vì con này theo mình ờ, không cần nên tốc đánh nữa vì cái chiêu một của nó đã có tốc đánh rồi đấy anh em có nhìn thấy cái vạch tím tím nó đang quay ổng đấy đấy là cái tốc đánh của con Agarot đấy khi anh em dùng chiêu 1 và chiêu 2 thì nó sẽ có cái phần tốc đánh nên em sẽ không cần phải nên nữa là chơi menu luôn nè thôi té đánh đầu mùa căng thật sự luôn toàn gặp mấy bố cao thủ thách đấu uh, ly xét lại ở trên lanh này lanh tinh anh cũng toàn cao thủ thách đấu mới ly xét mà không hiểu sao mà mấy bố vừa ly xét mùa xong mà đã nên cao thủ mười mấy hai mươi sao rồi công nhận nhanh thật sự luôn không hiểu kiểu gì mấy bố bút bẩn hay là như nào đánh con này cần phải hack vàng farm nhiều để để khi có đồ nó mới xanh lên được nhưng mà con này nên đồ này thì con này nên đồ này thì nó nó sẽ đam nó sẽ không có nó sẽ có độ trâu hơn đam nó sẽ bé hơn còn khi anh em nên cái nên phun đam thì đam nó sẽ to hơn đây là mình nên đồ thuộc đồ chuẩn luôn đấy cơ bùa đỏ nó luôn này đấy cướp sạch lừng nó cho nó phế đi đừng để lừng tem bạ nó ăn được con nào nha anh em nhé nó khi nó ăn được con quái là nó sẽ xanh lên nó sẽ nhiều tiền mà mình sẽ không thắng được nó đâu con quiren này là anh em cứ nếu mà bị nó áp sát thì cứ nạn nách qua tường với lại mình nên build đồ này thì chắc nó cũng không thể gì giết chết được mình bởi vì đồ này là đồ trâu mà anh em trừ khi mình nên với lại Quiren giết na Cloud thì cũng khó lắm bởi vì bởi thôi té bởi vì Naclot nó có chiêu chạy nhảy cơ động mà khi nó đuổi thì mình có thể té qua tường này bắt nó nè thôi té cảm giác chiêu chiêu na của ừ, khi họ cập nhật lại thì nó kiểu đánh nó không được sướng như kiểu nào, nào mùa mấy mùa trước mấy mùa trước đánh nó mượt hơn cơ cướp sạch bùa nó luôn cho nó phế đi Thôi té Đánh nhạy đánh luôn này, quay lại à. Mình hiện tại thì không có đam nên Không thể giết được Hạn chế giao tranh mình phải tích cực farm nhiều Mình trận này mình nên đồ thủ Mình không nên đồ đồ đam Anh em mình nên nửa nửa nửa đam nửa thủ quang trụ nó này té thôi không cứu được ma lốc rồi bắt đu này anh em ơi con na này hiện tại thì phiên bản là phiên con na thì lúc nào cũng được rất nhiều anh em gọi là ưa thích và hay chơi nên là không mình thấy đánh trận nào anh em cũng pick đồ của đấy mình bị nát Trận này chắc đi HP rồi anh em ơi Mãi 9 phút đồng hồ mới ăn được có một mạng hỗ trợ 3 Ơ đồ May thế nhỉ Quy đen may thế nhỉ Xuống khanh luôn đường mít này Đã 19 phút đồng hồ rồi, bây giờ mình phải kết thúc trận đấu nhanh thôi anh em ạ. Không thể nhây được nữa. Nhây thì nguy cơ sẽ bị lật ngược, lật ngược nó dễ lắm. Thì mình sẽ sớm kết thúc trận đấu này chứ. Chạy đâu, chạy đâu. Nên win luôn nào anh em ơi. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, một sub like để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ clip của mình.